Biết đồng lòng, biết đồng sức, việc gì khó cũng làm xong. Đoàn kết là yếu tố hạt nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài thơ Hòn đá của Chủ tịch Hồ Chí Minh được người sáng tác trong thời kỳ cách mạng khó khăn, gian khổ bởi các thế lực thực dân, phong kiến cấu kết với nhau hòng ngăn chặn làn sóng đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Người đã dùng hòn đá làm nên một hình tượng văn học rất gần gũi, giản dị, khiến mọi người từ già đến trẻ ai cũng hiểu hòn đá ấy là những thế lực nào. Bọn chúng dù có xảo quyệt, ngoan cố và tàn bạo đến đâu, thì với sự đoàn kết, nhất trí, triệu người như một, đồng lòng, hiệp lực, nhất định cuối cùng nhân dân ta cũng sẽ giành được thắng lợi. Vì vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn chăm lo xây dựng sự đoàn kết thống nhất của toàn đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn quân và đoàn kết với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Bàn về tinh thần đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ. Bản di trúc linh thiêng có một nghìn từ thôi. Bác để lại cho toàn đảng, toàn dân ta và bác nhấn mạnh là trước hết nói về đảng. Mà trong đảng, bác lại chọn vấn đề đầu tiên là vấn đề đoàn kết. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta, của dân tộc ta, của đảng ta. Cho nên các đồng chí từ trung ương tới chi bộ phải giữ gìn đoàn kết nhất trí trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình đoàn kết nó tạo ra một sự quy tụ sức mạnh của toàn dân biến yếu thành mạnh biến nhỏ thành lớn và làm cho chúng ta có thể nói là vượt qua mọi khó khăn thử thách thực tế lịch sử đã chứng minh Nhờ đoàn kết, chung sức, chung lòng, nhân dân Việt Nam đã luôn chiến thắng trước mọi kẻ thù xâm lược, dù đó là kẻ địch lớn mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Đoàn kết thống nhất là một vấn đề thuộc về truyền thống, bản chất và nguyên tắc xây dựng của quân đội ta. Vì vậy, việc quán triệt và vận dụng những quan điểm về đoàn kết thống nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là một nhiệm vụ thường xuyên, là nền tảng quan trọng làm nên bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội, là lời thề danh dự của người quân nhân cách mạng là nguồn cội tạo nên sức mạnh để quân đội ta nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Thực tế đã chỉ rõ, thành công trong xây dựng và thắng lợi trong chiến đấu là bắt nguồn từ sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức, giữa lãnh đạo và quần chúng, giữa nhân dân và bộ đội, tiền tuyến và hậu phương, cán bộ và chiến sĩ. Quân đội ta là một quân đội cách mạng, cán bộ chiến sĩ trong quân đội ta là những người cùng lý tưởng, bình đẳng về chính trị, thống nhất về mục tiêu và nhiệm vụ chiến đấu. Mối quan hệ trên dưới, quan hệ cán bộ và chiến sĩ quân đội ta được xây dựng trên cơ sở tình cảm cách mạng, tình thương yêu giai cấp, tình đồng chí giữa những người bạn chiến đấu chung một lý tưởng. Vì vậy, trong quan hệ hàng ngày đối với đồng chí đồng đội thì phải thực sự thương yêu, lấy tập thể làm gia đình, lấy đồng chí đồng đội làm anh em, đơn vị là nhà. Cán bộ chiến sĩ đoàn kết, đồng cam cộng khổ, tin tưởng lẫn nhau, quan tâm giúp đỡ để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh với bệnh thờ ơ, vô cảm, quân phiệt, làm ảnh hưởng đến truyền thống đoàn kết tốt đẹp trong cán bộ chiến sĩ, ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, chiến dịch tiến công Xuân Lộc kết thúc thắng lợi, thị xã Long Khánh được hoàn toàn giải phóng, cánh cửa thép phía đông Sài Gòn gia định đã mở toang. Thừa thắng, quân và dân các địa phương đã tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh Long Khánh. Chiến thắng Xuân Lộc làm suy sụp tinh thần kháng cự của binh lính ngụy quân Sài Gòn, tạo ra thế và lực mới để quân và dân ta bước vào trận quyết chiến trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Cách đây tròn 72 năm, ngày 21 tháng 4 năm 1950 tại xóm Ròn Khoa, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra đại hội thành lập Hội những người viết báo Việt Nam, nay là Hội Nhà báo Việt Nam. Ngay từ buổi đầu thành lập, Đảng ta đã xác định báo chí là một mặt trận quan trọng trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng và mỗi nhà báo là một chiến sĩ. Đặc biệt các nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta đều là các nhà báo, điển hình là Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi đến các đồng chí như Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Võ Nguyên Giáp, Do đó, Hội Nhà báo Việt Nam là một trong những hội chính trị xã hội nghề nghiệp ra đời sớm nhất. Những năm gần đây, Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều đổi mới quan trọng trên nhiều mặt hoạt động. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên ngày càng trẻ hóa, được đào tạo bài bản hệ thống. Đa số những người làm báo đã không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cống hiến, dấn thân vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Sự kiện quốc tế, ngày 21 tháng 4 năm 1960, Brasilia chính thức trở thành thủ đô của Brazil. Trước đó, thủ đô của Brazil là Rio de Janeiro 1763-1960. Brasilia là thành phố nổi tiếng thứ tư của Brazil. Ngày 21 tháng 4 năm 1898, chiến tranh Tây Ban Nha, Mỹ bắt đầu. Ngày 21 tháng 4 năm 1942, báo Việt Nam Độc lập xuất bản tại chiến khu Cao Bằng đăng bài thơ Hòn Đá ký tên Nguyễn Ái Quốc. Với thể thơ ba chữ, bài thơ dễ nhớ để phổ biến cho đồng bào bài học về đoàn kết, làm nên sức mạnh trong đó có đoạn. Đánh Nhật Pháp, giành tự do là việc khó, là việc to. Nếu chúng ta biết đồng lòng thì việc đó quyết thành công. Cũng trong tháng 4 năm 1948, trên số báo ra mắt quân sự Tập San, đăng thư của bác với lời căn dặn, nghiên cứu mà không thực hành là nghiên cứu suông, thực hành mà không nghiên cứu thì thường hay bị mù quáng. Vậy cần phải nghiên cứu kinh nghiệm cũ để giúp cho thực hành mới, lại đem thực hành mới để phát triển kinh nghiệm cũ, làm cho nó đầy đủ rồi dào thêm. Muốn trở nên người quân nhân mới, xứng đáng với cái vinh hạnh đứng trong quân đội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì mỗi chiến sĩ từ trên đến dưới, các cấp bậc đều phải nghiên cứu, học tập luôn luôn cầu tiến bộ. Còn những người viết thì cần phải viết một cách phổ thông, dễ hiểu, giản đơn mà rõ ràng. Ngày 21 tháng 4 năm 1949, báo Cứu Quốc đăng thư của bác gửi nhà in Vui Sống kèm theo một cuốn lịch với nội dung Lịch này là thắng lợi phẩm của anh em du kích thủ đô biếu tôi, tôi gửi tặng anh em. Giải thưởng này rất có ý nghĩa. Mỗi ngày anh em nhớ đến chiến sĩ đang xung phong giết giặc trước mặt trận. Mỗi ngày anh em phải tiến bộ, phải tranh cho được một thắng lợi để góp vào thắng lợi chung của kháng chiến và kiến quốc. Trên số ra mắt của quân nhân học báo đăng bức thư của bác ký vào tháng 4 năm 1949 với nội dung Quân nhân phải biết võ, phải biết văn, võ là như tay phải, văn là như tay trái của quân nhân. Biết võ, biết văn mới là quân nhân hoàn toàn. Muốn biết thì phải thi đua học, học không bao giờ cùng, học mãi để tiến bộ mãi, càng tiến bộ càng thấy càng phải học thêm. Cũng vào thời điểm tháng 4 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào vùng Hà Nội. Lúc này, địch đó tạm chiếm, biểu dương đồng bào trong và ngoài Hà Nội đương đầu với giặc Pháp trước hết, lâu hơn hết. Vì vậy mà hy sinh, đau đớn, cực khổ nhiều hơn hết, mà cũng trung thành, gan góc, kiên quyết hơn hết. Đồng bào vùng Hà Nội đang nêu gương dũng cảm cho toàn quốc. Ngày nay chịu đựng càng nhiều, mai sau kết quả càng to. Tôi và chính phủ cùng toàn thể bộ đội toàn thể đồng bào luôn luôn nhớ đến anh em ruột thịt đang tranh đấu hết sức gầy gò ở vùng Hà Nội. Tôi khuyên đồng bào vùng Hà Nội trước đó cố gắng, nay cố gắng thêm. Trước đó đoàn kết, nay đoàn kết hơn, tìm đủ mọi cách để phá hoại giặc để giúp chiến sĩ ta. Chúng ta chắc thắng vì chúng ta quyết thắng. Tôi viết thư này với tất cả tấm lòng thương xót, yêu mến và chắc chắn. Đồng bào cố tiên tiến, ngày vẻ vang sẽ không xa nữa.